dạ đầu tiên thì ba má em coi á anh linh ba má em kêu vui lắm vui lắm nhưng mà ba mẹ em không có nghĩ là em sẽ đăng ký cái đến khi mà em đăng ký thiệt là ba em xìu hẳn luôn là ba em xìu hẳn luôn ba em còn tặng em tập khẩu trang nữa kêu là trời đi nhớ đeo vô nha mắt công bên kia bấm nút thì đeo khẩu trang về cho nó đỡ nhục nút thì đeo khẩu trang về cho nó đỡ nhục trời mẹ trời ơi <laughs> rồi chúng ta sẽ có hai phút để gặp nhau mời hai bạn wow wow anh làm quá anh làm quá thực ra nói rằng anh anh lăng nhăng thì ờ, không hẳn mà chẳng qua do anh yếu đuối trước những cám dỗ mà chẳng qua do anh yếu đuối trước những cám dỗ thì tình nói mà tức cái lòng ngực dễ sợ sao đâu giống như anh à, tiết cương nói là anh không có bắt cá hai tay mà một tay anh bắt hai con anh cầm nguyên cái rổ rồi anh hứng cá anh vớt cá luôn bớt bớt nha cưng wow wow xin mời bạn ơi rất đẹp trai thank you phong trần à ngầu quá hả đeo kiến vô cho ngầu nữa ơi ờ em đeo kiến vào thì nó hơi ờ, giả nai một chút vậy đó đó đẹp trai bạn tên là gì <laughs> thank you em làm quen ờ, quen làm như chơi dạ. chương trình trong bạn có thực tài nè dạ vâng ờ. tuyền tuyền đúng không dạ vâng ạ tăng ngọc tuyền dạ vâng à nhớ rồi chàng trai rất là nhiều tài lẻ dạ vâng. đàn ca sướng hết bắn ngọc tuyền năm nay bao nhiêu tuổi em năm nay 30 tuổi 30 tuổi Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu À, chào em, tên là gì? Dạ, chào chị, em tên là Từ Nguyễn Nguyên Di Dạ, em 19 tuổi Cái gì? Dạ phải, cách đây 10 năm Cũng chơi, à? cũng chơi tôi dạ. nữa dạ. Ô, nói chung là em quá trẻ à, Hiện giờ à, em đang làm ở đâu? Dạ, em đang làm ở một cái công ty chuyên về sản xuất mực công nghiệp bạn Tất Ngọc Tuyền nghề nghiệp của bạn hiện nay là gì? Dạ, em là giảng viên về âm nhạc và vũ đạo. Tôi bạn sáng tác hả? Dạ vâng. Hay là dạy đàn? À, cả sáng tác cả dạy đàn và dạy nhảy. Dạ. Hôm nay tôi hào hứng trong người quá à. Thôi bây giờ là <laughs> tôi muốn khai thác bạn nữ. À, hiện tại giờ công việc chính của em á, em làm cái cái trách nhiệm vụ gì trong cái công ty của em? Dạ thì làm trong phòng kinh doanh công ty của gia đình. Trước khi mà em làm việc cho cái công ty của ở gia đình mình á thì à, em làm việc ở đâu? Dạ em à, em học bên Úc chị. Ủa ở bên đó bao lâu? Dạ được 8 năm rồi chị. Em về đây được bao lâu? Dạ cũng được vài tháng, em về hồi tháng 3 á chị À là chị có mới về Việt Nam dạ. mấy tháng này Mới về đây thôi. sao biết chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mà đăng ký tham gia? Dạ đầu tiên thì ba má em coi á anh Linh Ba má em kêu vui lắm, vui lắm Nhưng mà ba mẹ em không có nghĩ là em sẽ đăng ký cái đến khi mà em đăng ký thiệt là ba em xìu hẳn luôn ba em còn tặng em tập khẩu trang nữa kêu là trời đi nhớ đeo vô nha mắt công bên kia bấm nút thì đeo khẩu trang về cho nó đỡ nhục trời ơi à, <laughs> không em yên tâm đi cái khẩu trang của ba em tặng à. không có sử dụng được đâu chị mà nhìn em vậy còn chịu không nổi nữa mà <laughs> anh nói tăng là quyền nghe nha cô bên kia rất là lanh nha học ở úc 8 năm nha dạ. bây giờ bạn có thể giới thiệu sơ cho cô bên kia biết nè bạn ờ, dạy âm nhạc sáng tác nhạc này kia mà bạn có ca khúc nào à, về tình yêu chưa dạ có rất nhiều ví dụ bạn hát à, tặng một ca khúc về tình yêu cho bạn kia bên kia đi à, của em hay là của người khác rồi bây giờ tôi yêu cầu lãng mạn nhất đó okay. quay không cần biết vỗ tay uh... hai ba từ khi quen em anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười anh đã biết con tim yêu em mất rồi Người yêu ơi xin em chớ quên Mùa xuân trên cao Ngàn hoa lá lấp lánh nắng Nụ hôn thơ ngây trao em rồi Em yêu kiều thiết tha Cho lòng đắm say Cuộc tình ở dài lâu Ngu sâu Vòng tay êm ái trong người em cảm giác trên thi như thế nào thấy rất là tò mò à, mà có thấy cảm thấy sự phấn khởi trong người không chị hỏi em ngại không không đâu ngại chứ chị là chị thấy phấn khích trong người lắm trời ơi em muốn giếm mèn em coi liền luôn không được không có được tôi xin hỏi là tăng ngọc quyền đã trải qua khoảng mấy mối tình rồi năm năm <laughs> lý do tại sao ờ, hai mối tình đầu là do non nớt chưa có nhiều kinh nghiệm rồi mối tình thứ ba là khi đã chín chắn và tìm được đối tượng nhưng lại không biết uh, quý trọng Ờ, thứ tư là tuyệt đỉnh tình yêu nhưng thời gian và địa lý chia cách thứ năm là lúc đó em tự lừa dối bản thân tức là bởi vì em muốn tìm lại hình bóng đó và em yêu một cách là giống như kiểu là một cái sự thay thế à tức là bạn nghĩ ờ, bạn chọn ra cái hình vâng. bóng của người trước để vâng. chọn người yêu vâng. người ta biết biết được người ta vâng. bỏ bạn luôn đúng không dạ, vâng. đó là sai lầm vẫn là em dạ lần thứ sáu chắc có lẽ mình rút kinh nghiệm nhiều hơn đúng không đúng ạ bây giờ mình xác định cho kỹ đi đối tượng của mình phải là người như thế nào mới hợp với bạn chỉ cần ờ, phong cách ờ, phương tây một chút đó mới đúng vậy à... ừ. rồi em không thích điều gì ở người phụ nữ nói nhiều nói nhiều vâng. rồi gì nữa em có tật xấu gì em có rất nhiều tật xấu ờ lăng nhăng hả cái gì vậy nếu mà có người yêu sắp tới là bỏ nha giờ dạ, em sẽ cố gắng hết, hết, hết sức rồi còn tật xấu gì nữa dạ bởi vì em nghệ sĩ cho nên thỉnh thoảng em rất hay quá trớn trong việc đùa cợt hơi khùng khùng đi điên khùng, đúng khùng không điên điên chính xác thì nghệ sĩ nào cũng tính vậy thôi vâng. nói chung là từ từ là thay đổi ha là còn vâng. gì nữa nóng tính gì em có thích người yêu của mình là một nghệ sĩ không dạ chưa bao giờ nghĩ tới bây giờ thử nghĩ coi ừ. tự nhiên cái nó tắt luôn cảm xúc là sao tự nhiên uh... nghe chữ lăng nha lăng nhăng á lùng bùng lỗ tai luôn nó à. đè một cái pẹt em bẹp tí luôn không sao em tại vì á hồi đó giờ cái anh này ảnh quen những người khác mà mấy người đó toàn là đu đeo thôi ảnh cho nên ảnh mới lăng nhăng bây giờ em làm sao mà em phải lật kèo lại cho chị em đừng có suối người ta uh, lăng nhăng đi, đi nha <laughs> em tự nhận xét em là một người như thế nào rất là khó chịu chị ai mới gặp em cũng kim chẳng hết trơn cái mặt như ờ, cái bánh mâm bánh bèo vậy bèo đó bánh bèo à, <laughs> nhưng mà nếu mà tiếp xúc mà chơi lâu dài thì mọi thứ thay đổi nói chung là khác hẳn em rất là thương bạn bè thì nếu mà chơi được thì em sẽ rất là hết lòng với bạn bè em uh, nói nhiều lắm um, dạ em ghét rất rất rất là thích một cái người đàn ông là thích người đàn ông gì em dạ cá tính mạnh bên đây cá tính lắm nó cũng thật em không đó. thích cái gì ở người đàn ông dạ lăng nhăng uh, nóng tính <laughs> người đàn ông mà giống như là nhu mì chút xíu thì vẫn dễ chịu hơn không phải là nhu mì mà là nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ, nhẹ, nhẹ nhàng. nhàng em yên tâm đi nghệ sĩ cứng đầu lắm em ơi nó khùng khùng khùng em không sợ chị khùng thì em còn khùng hơn đúng rồi thôi, nó vậy quá để tôi coi coi sao sao dễ thương quá là sao ủa cái này khùng được à nha cặp đôi này hấp dẫn à dạ. bên đây cũng khùng bên kia còn cũng khùng nữa nói chung á là hùng dễ thương mình nói vậy thôi okay. nhưng mà anh nghĩ rằng ờ, cô bên kia cũng cá tính giống như em vậy vâng. nhưng vấn đề là hai bên sẽ kiềm chế với nhau thôi hai bên kiềm chế rồi ủa bớt không em thì bao nhiêu tuổi chút xíu em sẽ hỏi người kia anh không biết bao nhiêu tuổi chị quên rồi kìa bao nhiêu tuổi chị quên 30 tuổi 30 hả bên dạ. này chín hai chín gặp ba mươi hai chín ba mươi trời ơi em nhảy hay hơn chị dạ vâng. em hát hay hơn chị dạ, còn gì nhưng nữa. mà diễn chưa chắc em diễn bằng chị bây giờ mình tiếp cận người đẹp mình chinh vâng. phục người đẹp bằng một trái tim chân thành dạ. bỏ cái diễn xuất qua một bên đi đúng vâng. rồi đây mở màn lên là phải tập à. trung chuyên môn nha <laughs> đầu tiên tôi nghĩ rằng à, dạ. bạn gái dạ à, có, em đi có gia đình với đây theo Ai? dạ em đi với bạn em bạn Hả? đâu dạ ngồi ở dưới dạ chào chị à, hồi nãy giờ em em thấy được hai bên đúng không em dạ, thấy dạ, bạn thấy rồi kia, bạn gái kia có phù hợp với bạn gái của mình không em không phải chị Di cho nên giờ kêu chọn cũng không biết là phù hợp hay không nữa nhưng mà theo nhìn nhận xét của em thì người bạn trai bên bệnh có dễ thương không thấy uh, cũng dễ thương lãng tử nhưng mà thấy lăng nhăng là phải đánh dấu chấm hỏi thiệt là lớn Đó, rồi <laughs> rồi <laughs> thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở màn lên để cho anh chị sẽ gặp nhau và nói chuyện với nhau ngồi xuống đi em dạ. từ từ bình tĩnh đừng có vội chuẩn bị màn đâu kéo lên rồi chúng ta sẽ có hai phút để gặp nhau mời hai bạn wow anh làm quá ờ. rối rồi đó bối rối rồi chắc luôn ờ, anh rất thích những cô gái có phong cách phương tây gì vậy trời ờ. <laughs> thực ra <laughs> nói rằng anh anh lăng nhăng thì ờ, không hẳn mà chẳng qua do anh yếu đuối trước những cám dỗ giống như là giống như anh ờ, tiết cương nói là anh không có bắt cá hai tay mà một tay anh bắt hai con anh cầm nguyên cái rổ rồi anh hứng cá vớt cá luôn anh là một người thích phiêu lưu yeah. như dạ. vậy chắc chắn anh là một người thích vượt qua thử thách yeah. Dạ. khi anh thấy thích một vấn đề gì đó yeah. Dạ. dù nó khó khăn hay nó có nhiều cánh cửa anh cũng sẽ cố gắng chứng minh anh là người giỏi nhất và xứng đáng có được nó nhất yeah. Dạ. em có giống như vậy không nếu em cảm thấy mà anh làm đúng thì em sẽ ủng hộ dù em có bấm nút chọn hay không yeah. Dạ. anh cũng sẽ nắm lấy cơ hội này anh suy nghĩ cho kỹ nha em nói nhiều lắm nói nhiều lắm luôn á anh cũng rất lăng nhăng thì em có quyền không bấm nút không anh đúng dạ yeah. rồi chúng ta trở về vị trí cũ Bây giờ chúng ta sẽ có 3 à, tiếng đếm Nếu như bạn đồng ý hẹn hò thì bạn sẽ nhấn nút Nếu bạn không đồng ý thì bạn không nhấn nút một hai ba Rồi, rồi, bấm rồi bấm hưng nút luôn rồi đó, tôi thấy rồi cái người mà tỏ vẻ là à, thể hiện quá thì cái người đó bao giờ cũng à, yếu đuối hết trơn á cái người, ta bình tĩnh người ta nhẹ nhàng người ta giấu vào trong à, tôi xin hỏi bạn à, nữ bạn nghĩ gì về à, bạn trai đối diện với bạn dạ thú vị anh thú vị dạ cũng khùng khùng anh thú vị có nghĩa là <laughs> thôi bây giờ hai bạn nắm tay nhau đi à, chúc hai bạn sẽ quản lý được cái khùng của nhau ha